thuộc Hội đồng Liên bang cho hay vào ngày 10 tháng 10. Rõ ràng, hiện nay Nga đã bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ hành động, thậm chí là còn quyết đoán hơn. Quan chức của Nga cho hay trên Telegram. Một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Rơm sáng ngày 8 tháng 10, khiến một số bồn nhiên liệu bắt lửa. Ba người thiệt mạng trong vụ cháy, hai nhịp ở phần cầu đường bộ nối Nga với bán đảo Crimea bị sụp xuống. Người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexander Bashchakin đã gọi vụ việc trên là một cuộc tấn công khủng bố do các lực lượng đặc biệt của Ukraine đột nhập thực hiện. Đến nay thì giao thông ở phần đường sắt cầu Crimea đã được nối lại. Tổng thống Nga Putin cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga thì nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn từ Moscow. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và việc cần phải phản ứng mạnh mẽ hơn trước các hành động của Nga. Liên minh châu Âu thông báo sẽ cung cấp bổ sung hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sau khi Nga tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tên lửa ở các thành phố của Ukraine. Biên giới Ukraine-Belarus leo thang căng thẳng Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus Anatoly Lapo đã cho rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn ở dọc biên giới với Belarus, theo hãng thông tấn Interfax của Nga. Minsk cáo buộc Kiev lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình. Ông Lepo cho hay, hiện tại hầu hết các cây cầu biên giới đã bị phá hủy. Các tuyến đường sắt và đường ô tô ở biên giới bị cài mìn hoàn toàn. Các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới chặt chẽ đến mức mà họ đặt mìn chống tăng thành ba hàng ở trên các con đường. Theo ông Lapo, những binh sĩ được Ukraine triển khai tại khu vực biên giới không phải là lính biên phòng. Ông Lapo cho hay, chúng tôi đang bị gây sức ép Họ đang nhắm vào các lực lượng bảo vệ biên giới của chúng tôi. Đôi khi họ bắn chỉ thiên và liên tục tiến hành việc do thám trên không. Trước đó một ngày, đại sứ Ukraine tại Belarus đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus nhận công hàm phản đối chính thức với cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ kiên quyết bác bỏ cáo buộc và đồng thời cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Kiev Tuần trước thì Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine tấn công hàng chục ngàn binh sĩ ở gần biên giới. Mặc dù cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhưng ông Lukashenko cho rằng vai trò của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở mức tự vệ. Trong bối cảnh căng thẳng ở dọc đường biên giới dài 1.000 km đang gia tăng, Bộ Quốc phòng của Belarus cho hay có khả năng sẽ triển khai 500.000 binh sĩ đã được huấn luyện trong trường hợp cần thiết. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Vadim Skybitsky cho biết họ nhận thấy Nga đang cố tình thuyết phục Belarus tham chiến. Theo trang web của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ở chương trình truyền hình quân sự Ukraine có tên là Under the Gun, người này nói các cuộc họp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã liên tục được tổ chức về vấn đề tham chiến và ông Putin đang cố gắng thuyết phục ông Lukashenko ra quyết định. Theo lực lượng tình báo Ukraine, cho đến nay 6 tiểu đoàn đang tập trung ở gần biên giới Ukraine. Đây là những tiểu đoàn cơ giới hóa, lính dù của Bộ Tư lệnh các lực lượng hoạt động đặc biệt. Ông Skybitsky nói thêm rằng ông Lukashenko sẵn sàng cung cấp tất cả những gì Belarus có thể để Nga sử dụng, nhưng các lực lượng vũ trang Belarus không trực tiếp tham chiến chống lại Ukraine. Người này nhận định Tình hình như vậy sẽ kéo dài trong bao lâu? Phải còn phụ thuộc vào những sự kiện sắp tới cũng như là những diễn biến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine ra sao. Ba Lan kiểm kê các hầm tránh bom, kêu gọi công dân rời ngay Belarus. Ba Lan bắt đầu kiểm kê các hầm trú bom từ thời chiến tranh lạnh để đảm bảo chúng sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Warsaw cũng kêu gọi công dân rời ngay Belarus. Tờ Polstat News đưa tin trích dẫn bình luận của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Masijic Wazik cho biết Ba Lan đã tiến hành kiểm tra khoảng 62.000 nơi trú ẩn. Hoạt động này nhằm đánh giá xem là mỗi nơi trú ẩn có được trang bị thích hợp và phù hợp để sử dụng hay không. Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để điều chỉnh chúng. Ông Wazik nói, mặc dù chương trình này được đưa vào thời điểm xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang leo thang, nhưng ông Wazik nhấn mạnh rằng người Ba Lan không gặp nguy hiểm Chúng tôi thuộc NATO. Chúng tôi là một phần của Liên minh châu Âu. Chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến này. Mặc dù chúng tôi rất ủng hộ Ukraine, nhưng Ba Lan là một quốc gia an toàn. Thứ trưởng Wasik trấn an người dân. Ông cho biết, chúng tôi đang chuẩn bị cho những diễn biến và viễn cảnh đen tối nhất. Chúng tôi cam kết điều này. Chúng tôi đã chuẩn bị, mặc dù rất ít khả năng chúng sẽ diễn ra. Việc đánh giá nơi trú ẩn sẽ mất khoảng 2 tháng. Ông Wasik lưu ý rằng chương trình này đã được lên kế hoạch từ trước và cuộc giả soát nơi trú ẩn được báo cáo cùng ngày một cách ngẫu nhiên với ngày mà Nga tiến hành các cuộc không kích vào Kiev và nhiều thành phố lớn khác của Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết, các cuộc không kích được thực hiện để trả đũa cho hành động mà ông gọi là cuộc tấn công khủng bố của Ukraine vào cầu Crimea. Khi được hỏi tại sao việc kiểm kê nơi trú ẩn được thực hiện hơn 7 tháng sau khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu, ông Wazik cho biết chính phủ Ba Lan đang phân loại những gì mà bị lãng quên kể từ chiến tranh lạnh Hoa Sào là một trong những nước có tiếng nói phản đối xung đột Nga-Ukraine mạnh mẽ nhất trong NATO, kêu gọi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn và đề nghị Mỹ đặt vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Theo báo cáo, 62.000 nơi trú ẩn dân sự của đất nước này có khả năng chứa khoảng 1,3 triệu người, chỉ tương đương với khoảng 3,4% dân số của Ba Lan. Một số khu vực, chẳng hạn như là tỉnh Venkopolska, không có các cơ sở trú ẩn công cộng như vậy. Vào tháng 6, Bộ Nội vụ và Hành chính đã đề xuất rằng người Ba Lan có thể trú ẩn trong nhà, để xe và tầng hầm. Và cùng ngày 10 tháng 10 thì Warsaw đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Belarus sau khi xung đột Ukraine leo thang. Hướng dẫn được chính phủ Ba Lan công bố trên trang web chính thức kêu gọi công dân Ba Lan tại Belarus nên rời khỏi nước này với các phương tiện thương mại và tư nhân sẵn có. Warsaw đã công bố hướng dẫn tương tự cho người Ba Lan tại Nga vào tháng trước. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó tuyên bố ông đã nhận được thông tin cho rằng Ukraine đang âm mưu một cuộc tấn công tương tự vụ tấn công cầu Crimea nhằm vào Belarus. Để đối phó, ông Lukashenko đã tập trung 15.000 quân ở gần biên giới với Ukraine, cảnh báo Ukraine chớ thử bất cứ điều gì tương tự như là vụ tấn công cầu Crimea tại Belarus. Belarus cũng cáo buộc các lực lượng Ukraine phá hủy hầu hết các cây cầu và gài mìn những con đường dọc theo biên giới với nước này. Ông Anatoly Lapo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, cho biết trên đài truyền hình Belarus TV. Hôm nay, hầu hết các cây cầu biên giới đã bị nổ tung, các tuyến đường sắt và ô tô ở biên giới đã bị gài mìn toàn bộ. Một ngày trước khi thông tin trên được đưa ra, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố đại sứ của họ tại Belarus được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và được trao công hàm chính thức nói rằng Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus. Nga, Belarus bắt tay đối chọi với phương Tây, đáp trả hiểm họa từ Kiev. Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga. Tổng thống của Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc họp an ninh. Ông Lukashenko giải thích, động thái trên của họ là nhằm đáp trả sự hung hăng ngày càng gia tăng từ phía Kiev và các nước phương Tây. Theo nhà lãnh đạo Belarus, ông đã ra lệnh cho quân đội triển khai lực lượng cùng với các lực lượng Nga ở gần biên giới với Ukraine để đáp trả những gì mà ông cho là mối đe dọa rõ ràng đối với Belarus từ Kiev và các nước hậu thuẫn cho Ukraine ở phương Tây. Tổng thống Lukashenko nói rằng kế hoạch thành lập đội quân chung giữa Nga và Belarus đã được quyết định khi ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin ở bên lề hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS ở Saint Petersburg vào tuần trước. Ông Lukashenko cho hay để đối phó với tình hình ngày càng trầm trọng ở biên giới phía tây của Liên bang Nga và Belarus. Chúng tôi đã đồng ý triển khai một lực lượng chung gồm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Ông Lukashenko lưu ý rằng vì hầu hết quân đội Nga hiện đang bận rộn với cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, cho nên nòng cốt của lực lượng chung này sẽ bao gồm các lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus, nhưng sẽ có hơn 1.000 binh sĩ Nga. Tổng thống Lukashenko nói thêm rằng việc thành lập nhóm này đã được tiến hành trong hai ngày qua. Động thái trên của Tổng thống Lukashenko, người nắm quyền tại Belarus từ năm 94, cho thấy cuộc chiến tại Ukraine có nguy cơ lan rộng và leo thang hơn nữa khi một lực lượng chung Nga-Belarus ở phía bắc Ukraine có thể tham chiến. Các cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus không chỉ đang được thảo luận tại Ukraine vào thời điểm này mà còn đang được lên kế hoạch. Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc như vậy tại cuộc họp về an ninh. Tuy nhiên, ông này không cung cấp bằng chứng cụ thể. Những người chủ của họ đang thúc đẩy họ bắt đầu một cuộc chiến để chống lại Belarus, để lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến đó. Ông Lukashenko nói thêm, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này trong nhiều thập kỷ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đáp trả. Ông Lukashenko nhấn mạnh và đồng thời nói thêm rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin về tình hình trong cuộc họp ở Saint Petersburg. Theo ông Lukashenko, ông đã đồng ý với nhà lãnh đạo Nga Putin về việc triển khai một lực lượng chung giữa hai nước trong khu vực và hai bên đã bắt đầu tập hợp lực lượng cách đây hai ngày. Động thái này diễn ra sau cuộc tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt Crimea. Cuộc tấn công này được cho là Ukraine gây ra và Nga đã trả đũa bằng một loạt các vụ tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev cũng như hàng loạt khu vực lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Lukashenko cho hay Belarus nhận được cảnh báo thông qua các kênh không chính thức rằng chính quyền Kiev đã lên kế hoạch cho cầu Crimea 2. Mặc dù ông không cho biết chi tiết về kế hoạch đó, ông Lukashenko cho hay Kiev đang đe dọa thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào Belarus và đã tập hợp tới 15.000 quân đến gần biên giới. Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Hãy nói với Tổng thống Ukraine và những kẻ mất trí khác rằng nếu họ chạm vào một mét đất lãnh thổ của chúng tôi thì cầu Crimea đối với họ sẽ chỉ giống như là một cuộc đi dạo trong công viên. Quân đội của Belarus có khoảng 60.000 người. Đầu năm nay thì Belarus đã triển khai vài nghìn quân tới các khu vực biên giới. Và ngày 9 tháng 10 vừa qua